hãy hát ca người Chúa tôn vinh danh Ngài hãy hát ca tôn vinh chúc ta Ngài ca khen Thiên Chúa vua trên muôn đời. Dạy Chúa lớn thay Con cũng chúc than Chúa ta Chúa lớn thay Con sẽ hát khúc chúc tôi Hãy hát ca ngợi Chúa chúc than Ngài Hãy hát ca ngợi Chúa tôn vinh danh Ngài Hãy hát ca tôn vinh chúc than Ngài Ta khen Thiên Chúa vua trên muôn Chúa chúng ta là hãy hát ca đời Chúa tôn vinh danh Ngài hãy hát ca tôn vinh chúng ta Ngài các thiên Chúa vua trên muôn loài